Thần tài và ông địa, bàn thờ cũng gì, hướng nào? Bàn thờ thần tài chỉ được gặp ở những nơi góc nhà, xó nhà, chứ không phải ở những nơi sạch sẽ trang trọng như bàn thờ tổ tiên hay bàn thờ thổ công. Bản chất trường khí phòng thờ hoặc bàn thờ thuộc âm tính, không ưa sự phô trương, mang tính đối nội. Ngay cả trong ngày dỗ hay Tết thì thờ cúng cũng là việc riêng của gia đình đó. Người ngoài đến muốn tắp nén nhang phải xin phép gia chủ. Về ngũ hành thì bàn thờ thuộc hành hỏa và mộc đây là hai hướng lên cao và cần sự chăm sóc mỗi ngày. Chư bàn thờ ông địa thần tài là tín ngưỡng trần gian, đặt gần cửa để nghênh tiếp thần lộc. Còn bàn thờ gia tiên hoặc tôn giáo riêng của mỗi gia đình như thờ Phật, thờ Chúa nên mang tính hướng nội. Không cần phải đặt ngay phòng khách. Ngoài bàn thờ gia tiên ở Nam Bộ, người ta còn có trang thờ, bàn thờ ông Táo, thờ ông Địa, ông Thần Tài. Trang thờ được bố trí trên cao, nơi gian giữa trên trang thờ có đôi chân đèn nhỏ, lư hương, bình bông, mâm dĩa trái cây. Bàn thờ ông Táo được đặt ở sau bếp. Đây cũng chính là vị nhất gia chi chủ, có nhiệm vụ coi sóc việc gia cư, định hòa phước, trừ ma, diệt quỷ. Riêng các vị thần tài, ông địa chỉ thờ dưới đất trong góc nhà được lý giải bởi một truyền thuyết như sau. Ngày xưa có một người lái buôn tên là ông Minh, khi đi lạc vào hồ Thanh Thảo, được thủy thần là một con hầu tên là Như Nguyệt. Ông Minh đem Như Nguyệt về nuôi, trong nhà làm ăn phát tài phát đạt, chỉ vài năm sau nhà giàu to. Về sau, đúng một hôm vào ngày Tết, ông Minh giận, bèn đánh Như Nguyệt, sợ hãi Như Nguyệt chui vào đống rác rồi biến mất. Từ đó ông Minh xa suốt dần, chẳng mấy lúc nghèo kiết. Người ta lại bảo Như Nguyệt là thần tài và người lập bàn thờ Như Nguyệt. Từ đó ngày Tết ta có tục khiên hốt rác ba ngày đầu năm vì sợ hốt mất thần tài ẩn trong đống rác đổ đi, sự làm ăn sẽ không phát đạt tiến tới được. Cũng có quan điểm cho rằng Thần tài là một phiên bản của thần đất là thổ địa, vị thần hộ mệnh của xóm làng, cai quản vùng trời, vùng đất, phục hộ cho con người và gia súc trong xóm làng, mùa mang bội thu. Khi những người dân cư từ miền Trung vào khai khẩn vùng đất Nam Bộ, họ phải gặp rất nhiều khó khăn như thiên tai khắc nghiệt, thời tiết thất thường, thú dữ hoành hành và ý niệm trong mong vào các vị thần bắt đầu hình thành để giúp họ trấn an trên con đường mưu sinh. Thần đất cũng là một trong những vị thần bản địa được họ mang vào phương Nam để thờ phụng, cầu mong cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu dần già về sau thương nghiệp phát triển kinh tế hàng hóa phổ biến nhu cầu mua bán trao đổi phát triển người ta cần vàng và tiền bạc hơn lúc đó vàng bạc là thước đo của cuộc sống sung túc và nghèo hèn nên thần tài xuất hiện thần tài chẳng qua là một dạng thức khác của thần đất nếu thần đất là vị thần bảo hộ cây trái hòa màu thể hiện tính nông nghiệp thì thần tài là vị thần trông coi tiền bạc vàng tiền là dấu ấn của thời kỳ kinh tế thương nghiệp qua các thời kỳ hình tượng của thần tài có nhiều thay đổi có lúc thần tài đội đầu cánh mũ chuồn, hai tay để trên gối, mặc áo thụng, chân đi hài, đảo sen, tay cầm túi vải để đựng tiền. Có lúc tượng thần tài ngồi với tư thế chân cao, chân xếp, tay cầm bó lúa và đầu để trần. Sau này có loại tượng thần tài cầm sau tiền hoặc cầm một thoi vàng chuồng. Mặc dù thần tài được xem là một hình tượng khác của thần đất, nhưng tường chung cả hai vị thần đều có quy quyền giúp cho con người làm ăn phát tài phát lộc. Vì vậy, cư dân Nam Bộ hiếm khi thờ cúng thần tài một mình, mà thường cúng chung với thổ địa vì thần cai quản đất đai nhà cửa. Người ta không chỉ cúng thần tài vào ngày Tết mà cúng quanh năm, nhất là các gia đình chuyên nghề buôn bán. Người ta tin rằng chỉ khi nào lo cho vị thần này chu đáo thì ông mới phù hộ. Sáng sớm khi mở cửa bán, người ta thường thắp hương cầu khấn thần tài, độ cho họ buôn may bán đắt. Cúng ông địa là một ly cà phê đen kèm theo một điếu thuốc để ông độ cho trong ấm ngoài em. Còn ngày Tết, vai trò của thần tài được xem là quan trọng hơn, người ta lo trang hoàng nhà cửa sửa soạn trong sạch sẽ. Nếu vị thần này quá cũ hay bị hư thì sẽ thỉnh vị mới về thờ. Họ tin rằng năm mới mọi thứ đều ngăn nắp và thần tài có sạch sẽ thì họ mới làm ăn phát tài. Một, Cách sắp đặt bàn thờ thần tài ông địa Theo như sơ đồ ta thấy, trong cùng bàn thờ, dán trên vách là tấm bài vị như đã nói ở phần trên. Hai bên, bên trái nhìn từ ngoài vào là ông thần tài, bên phải là ông địa ở giữa hai ông là một hũ gạo và một hũ muối, một hũ nước đầy. Ba hũ này đến cuối năm mới thay. Giữa bàn thờ là một bát nhang. Bát nhang này khi bốc phải theo một số thủ tục nhất định. Để tránh động bát nhang khi lau chùi bàn thờ, các bạn dùng keo 502 dán bát nhang xuống bàn thờ. Khi đang làm ăn tốt mà sẽ dịch bát nhang gọi là động bát nhang, mọi chuyện trở nên trục chặt liền. Theo nguyên lý đồng bình tay quả, các bạn đặt lọ hoa trên tay phải, đĩa trái cây bên tay trái nhìn từ ngoài vào, Thường nên cắm hoa hồng, hoa cúc, hoa đồng tiền. Trái cây nên sắp ngũ quả gồm 5 loại trái. Thường ở ngoài nơi bán đồ thờ cúng, người ta có xếp một khay gồm 5 chén hình chữ nhất. Các bạn nên bỏ khay và xếp 5 chén thành chữ thập tượng trưng cho ngũ phương và đây cũng là tượng trưng cho ngũ hành phát sinh phát triển. Ông cốc để bên trái nhìn từ ngoài vào, sáng quay cốc ra, tối quay cốc vào, quay cùng trên mặt đất. Các bạn chọn một cái tô sứ đẹp, nông lòng, đổ đầy nước và ngắt những bông hoa trải trên mặt nước. Một số người miền Nam khi cúng thần tài ông địa thường cúng kèm theo một dĩa tỏi gồm năm củ nguyên tươi đẹp, hay nhiều khi cả một bó tỏi. Họ cho rằng ông địa thích tỏi lắm nên ta đặt trước mặt ông cũng đúng cách, cho ổng có phương tiện để bài trừ, cách đạo trích vòng bình. Người ông chớ cũng có người tốt, người xấu như thường, giống như người dương mình vậy. Tuy nhiên qua nghiên cứu cho rằng họ dùng bó tỏi để chống lại tà sư làm ác, phá hoại bàn thời mà nhà người ta gọi là bùa ngải, có tác dụng tránh được điều đó. 2. Cách đặt bàn thờ Nguyên tắc đặt bàn thờ thần tài ông địa là phải từ bàn thờ. Ông địa và thần tài phải quán hết được mọi sự ra vào của khách. Có thể đặt theo hướng hứng lấy dòng khí từ bên ngoài vào nhà. Có thể dùng phương pháp điểm thần sát để tính. Chọn lấy cung thiền lộc quý nhân để đặt vị trí bàn thờ, hướng bàn thờ theo cung tốt của gia chủ. Thiên lộc Lộc là lâm quan của tuế can, tính của ngũ hành, lâm quan tới cát Lam quang là thời được thịnh, đang phơi phới là đúng đạo sinh thành, gần với vượng là lộc. Bởi đã vượng thì thái quá. Lộc là cách có lộc ra chính môn, nhà có cách này thành các khánh, rất tốt. Lộc ra chính môn sẽ đem lại rất nhiều may mắn và tiền bạc, gia sản thăng tiến, điền trang vượng. Thường sinh người tốt béo, thông minh, tuấn tú lại khéo léo, tài năng kinh doanh giỏi, làm ăn tiến phát. Tuy nhiên cũng cần phải xa sinh, vận lộc, tránh không tự phong, tuyệt. Nếu mộ không vong, tử tuyệt thì khỉ tán, không tụ là vô dụng, có lộc cũng như không. Tài sản dù có như nước rồi cũng tiêu tan hết, đó là tuyệt lộc. Nếu gặp thai khí thì mặc dù phát đạt nhưng con trai tài hoa mà kiêu ngạo, con gái nhỏ thì khả ái nhưng ngỗ nghịch. Trong gia đình hay sinh nội loạn, cả ngày ồn ào khiến mọi người bất yên. Lộc là cung các cung, vì vậy ngoài cách đặt cửa chính ra còn có thể đặt cửa phụ, nhà bếp, phòng khách, phòng làm việc, bàn thờ hoặc giường ngủ. Tất cả được lộc đều tốt. Tuy nhiên, lọc phải cư đúng cùng tài, là lọc cư lọc, mới là đắc cách, mới là sự tốt đẹp. Quý nhân thiên ất là thần đứng đầu các thần, hết sức tỉnh mà có thể ngự được ở mọi chỗ động, chí tôn mà có thể trấn được phi phù. Nhà có chính môn, gia quý là đại cát khánh, gia đạo bình an hòa thuận, hỷ khí đầy nhà, luôn gặp may mắn. Quý nhân là sự cứu trợ, là thần giải tai ách, nên nhà ra quý nhân là việc có người giúp đỡ, hoặc gặp ách có người giải cứu, gặp hung, hóa cát sự nghiệp hiển vinh, công danh thành đạt, dễ thăng quan tiến chức, học hành thi cử nhất nhất đều tốt đẹp. Quý nhân gặp sinh, vượng, thường là người hiếu lễ, khôi ngô, tướng mạo phi phàm, tính tình nhanh nhẹn, lý lẽ phân minh, không thích mèo vặt, thẳng thắn và ôn hòa, khôi ngô tuấn tú, nếu ngộ không phong, tử tuyệt thì nguồn phúc giảm đi, hoặc nếu có mắc nạn thì cũng khó tránh, bởi nguồn cứu giải kém hiệu lực, người và gia súc bị tổn thất, kiện cáo thị phi, lại hay sinh tính tình cố chấp, bảo thủ mà suốt đời vất vả không nên người. Quý nhân ra thai khí, nếu lại ngộ đào hoa thì nam, nữ tuy thông minh, tuấn tú, nhưng nam thì hiếu sắc, nữ thì dâm đảng, làm bài hoại gia phong, lại hay mắc bệnh tật và trong nhà dễ có người tự ải, tự vẫn vì tình. Quý nhân là các khí rất tôn quý, nên gia vào cung nào cũng rất tốt, ngoài cách đặt cửa chính ra còn có thể đặt ở cửa phụ, cửa bếp, phòng khách, phòng làm việc, bàn thờ hoặc giường ngủ đều tốt. Đặc biệt bàn thờ là nơi có cung âm quý, nhân là đại cát khánh. Như vậy sẽ được âm linh phù hộ, không được để phòng tắm, nhà vệ sinh, cung quý nhân. Vì vậy sẽ bị họa liên miên. Nữ nhân thiếu máu, động thai, sinh con dù có đẹp đẽ nhưng dấn thân vào con đường ồn nhục, làm điếm, cuối cùng phải tự vẫn. Tài sản tiêu tan, yêu ma hoành hành, gia đình thì bị cướp bóc, chém giết máu me thảm khốc, bệnh tật đau khổ triền miên. Nếu để nhầm VKC vào cùng âm quý nhân thì tai họa khủng khiếp khó lường như muốn nếu đặt như thế nào thì trước mặt bàn thờ phải quang đảng sạch sẽ, không như nhiều người nghĩ đặt bàn thờ vào gầm, vào chỗ tăm tối. Ông địa và thần tài tuy thờ dưới đất nhưng tính cũng rất thích thơm tho, sạch sẽ, thường nên để một lọ nước hoa, lâu lâu lại xịt vào bàn thờ cho thơm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.